xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bản cập nhật mới của PUBG Mobile Và hiện tại các bạn đang xem ở trên màn hình của mình, của mình ấy Thì hôm nay mình mở vào cái phần tự game PUBG Mobile Thì có một số cập nhật mới cho cái bản Vision 0.9 mới tới này đó Cũng có, có thể là 0 0 0.9.5 thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cập nhật cho update cái phiên bản mới vào ngày 20 được chưa? vào ngày 20 tháng 11 ờ, và cái server này có thể là bị ờ, tạm ngừng tạm trì hoãn lại và các bạn sẽ không thể chơi được hoặc sau đó khoảng uh, một ngày sau đó thì các bạn có thể là tải update cái phiên bản mới về các bạn uh, sẽ phải sẽ được dùng thử những tính năng mới trong cái, bản cập nhật mới mình chỉ giới thiệu cơ bản thôi phải không ạ trong cái bản cập nhật mới này nó sẽ có cái một số tính năng mới được chưa một số tính năng mới Đưa rồi nó sẽ có một số tính năng mới này ờ, nó sẽ thêm cái khẩu súng M762 được chưa sẽ xem một thêm một cái khẩu súng M762 đây là một cái khẩu súng uh, hoàn toàn mới và nó sẽ có sẵn trong tất cả các map bản đồ của chúng ta tiếp theo là nó sẽ thể thêm cái xe mới ở trong map san hốc có nghĩa là xe tay ga như các bản PC của chúng ta đó nó có thể xem xe mới được ra tiếp theo là nó có thể thêm uh, ờ, unit weather à thêm cái tính năng ờ, thời tiết mới được ra ô không thể xem được nữa chán thế nhở bây giờ mình sẽ bật lại tự dưng bị đơ ờ, tiếp theo là nó sẽ thêm cái tính năng thời tiết mới có thể là hiệu ứng thời tiết hoặc là mưa rơi hay là các kiểu đó chắc là thế tiếp theo để xem nó có cái thêm tính năng gì mới là thế nào từ từ nhá từ từ mình đang bật lại nên mình đang khởi động lại nhé Thêm thời tiết mới lúc nãy mình cũng xem qua ở dưới rồi hình như là còn có thêm cái chế độ mới nữa. Từ từ từ từ từ từ. từ. Đây này, đây này nó hiển thị lại này. Ơ. Từ từ từ. À, thế nhở? Không mấy god. nó sẽ thêm uh, tiếp theo này uh, nó sẽ thêm cái uh, chế độ chơi mới cái chế độ này ấy nó có một cái chế độ chơi giống như bản PC có nghĩa là cái kinh nghiệm chơi của chúng ta ấy, lúc đó các bạn cũng có thể là nó sẽ có một số cái có nghĩa là kiểu như là nó sẽ không thể hiển thị những những thông tin ở trên bản đồ người chơi chẳng hạn ví dụ nó sẽ không hiển thị cái thông tin về bước chân này tiếng xe ô tô này hoặc là thậm chí cả hướng đạn nữa màu đỏ đỏ ở trên bản đồ nữa mà thay vào đó chúng ta cần phải ờ, đeo vào tai nghe vào để nghe tiếng bước chân hoặc là nghe tiếng xe hoặc là nghe tiếng hướng đạn ở hướng nào được chưa có thể là nó như thế các bạn ạ đó nó là chế độ này nó giống với hoàn toàn với cái chế độ PC nó có vẻ chơi cung cấp một cái kinh nghiệm hơn cho chúng ta chơi nó dễ dàng hơn à, nó khó khăn hơn một chút bắt buộc là chúng ta cần phải đeo tai nghe để cho chúng ta có thể phát hiện ra được tiếng bước chân Thực ra đối với các bạn khi các bạn chơi cái tựa game FPS PUBG này ấy Đây là một trong những tựa game sinh tồn Mà nói là tính game sinh tồn ấy thì cái kỹ năng của chúng ta là quan trọng nhất Những cái trang bị cho chúng ta nó chủ yếu là cái bình thường thôi ờ, Có nghĩa là cái tính năng, cái cái cái kỹ năng của từng người chơi thì mới là nó quyết định đến cái trận thắng hay là thua Được chưa? Đó Cho nên là các bạn cần phải có một số uh, chút kinh nghiệm về các bạn chơi nứa được chưa ví dụ như các bạn có thể là kinh nghiệm về đoán hướng nhỉ đó thì cái này các bạn có thể nói chi tiết sau tiếp theo nó có thể ở dưới này nó nó có thêm một cái số tính năng tiếp theo đó chính là nó có thể là thêm một thêm các ờ, trang phục này thêm ờ, khẩu thêm súng này kết thúc của cái khẩu súng súng thêm khuôn mặt của nhân vật này và các kiểu tóc nữa này đấy và nó cũng có thể là thêm các uh, tính năng về đổi quà đổi thẻ này đấy thêm uh, các tính năng thẻ nhiệm vụ này đấy nó thêm các uh, gói rất là nhiều phải không các bạn có thể xem đây này thêm các uh, các gói quà một hộp giảm giá này vào trong uh, thứ sáu này Black Friday và có thể là thêm cái ờ, tỷ lệ kiểu như là tỷ lệ cược một số thùng ấy kiểu như quay ấy các bạn đấy đó thêm khuôn mặt thêm trang phục mới thực ra mấy cái trang phục và các uh, trang phục hay là các đồ nó không liên quan gì đến nhau đâu nó chỉ yếu là liên quan đến cái gì các bạn quan trọng nhất của tự game sinh tồn fps PUBG các kiểu ấy thì cái kỹ năng nó mới quan trọng các trang phục các kiểu ấy nó chỉ là các bạn hiểu nôm na là nó làm cho nhân vật của chúng ta thêm nổi bật và thêm đẹp và thêm lạ và thêm độc hơn thôi chứ những cái đó thì nó không quyết định đến cái khả năng sinh tồn hay là khả năng sống lâu hay là khả năng đánh giỏi hay là khả năng bắn giỏi bắn chuẩn gì cả đó đó là cái kỹ năng của chúng ta mới là quan trọng kỹ năng sinh tồn của chúng ta mới là quan trọng cái kỹ năng của từng người nó cái đồ nó chỉ là một cái gì đó nó mang về cái đẹp độc lạ cho chúng ta đó nhưng mà bên, bên cạnh đó nó có những cũng có những cái tính năng nó rất là hấp dẫn cho chúng ta không ạ các bạn sẽ đón chờ ờ, những review tiếp theo của mình về cái ờ, cập nhật mới hơn nha trong vào trong ngày mai ngày kia được chưa nào ngày 20 có nghĩa là ngày 20 của bên bên bên bên bên uh, Hoa Kỳ đó thì nó sẽ cập nhật mình ra. Giờ chuẩn đấy, được chưa? Chúng ta phải vào ở uh, cuối của ngày 20 ngày 21, ngày 20 21. Rồi chúng ta đã vào xong ờ, cái tựa game này Có cần mình mình dạo qua một cái không các bạn Dạo qua một cái này Xin chào nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người cộng đồng đây PUBG cái phiên bản à, và phiên bản này thì tới này nó sẽ được cập nhật lên phiên bản tiếng Việt các bạn ạ tiếng Việt thì nó sẽ có cập nhật mới có khả năng là trong cái ngày 20 này nó sẽ cập nhật cùng nếu mà chưa thì nó có thể sau một tí thì chắc chắn là trong tháng 11 này rồi thì nó sẽ được cập nhật chắc là ngày mai khả năng cao đấy nhá thì các bạn chỉ cần liên kết cái nick Facebook của các bạn ấy với cái tài khoản PUBG Mobile này ấy, thì các bạn sẽ có cái phiên bản tiếng Việt nhá. Các bạn có thể là liên hệ với cái số pubgma.vng.com.vn để các bạn tham khảo nhé Thêm nhá. Đấy các bạn sẽ có cái phiên bản tiếng Việt Việt để chúng ta có dễ dàng à, về cái tựa game này bởi vì tựa game này có cũng khá mới à, sorry nó cũng rất là hot tại thị trường Việt Nam luôn được đông đảo anh em cộng đồng game thủ các kiểu ấy nó chơi cái tựa game này rất là nhiều đó Rồi ok các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn à, vui vẻ Bye bye các bạn Chúc các bạn một ngày tốt lành chúc các bạn có được những trận chiến ờ, oanh liệt và bye bye chúc các bạn chơi game vui vẻ